mới sân trường ngập sắc cờ hoa tuổi thơ vui ngày hè quá mau chào đón nắng thu nhẹ nhàng hàng cây nghiêng nghiêng bóng mát trong trường rộn rã hoa tiếng cười vang cổng trường mơ rộng thênh thang chào năm học mới hân hoan thầy trò chào mừng năm học mới sân trường ngập sắc cờ hoa tuổi thơ vui ngày hè quá mau chào đón nắng thu nhẹ nhàng hàng cây nghiêng nghiêng bóng mát trong trường rộn rã hoa tiếng cười vang cổng trường mơ rộng thênh thang chào năm học mới